Vậy là lại tiếp tục chuyến hành trình đang gian dở ở một thế giới mà ai ai cũng biết. Ở phần trước, chúng ta đã có được Aegius và Rayquaza Mega. Ở phần này thì mình sẽ lại làm gì đây? Thu phục thêm Pokemon, đánh nhau với các hậu quán hay về quê trồng cá nuôi rau? Không không không, hãy cùng mình đón xem nhé. Chào mừng các bạn đến với series 300 ngày mang tên siêu cấp pokemon và nhớ like, share, đăng ký để mình ra nhanh video sau nhé. Còn sau thi, các bạn xem video vui vẻ. Trở lại với thế giới thân yêu và quen thuộc. Ở phần này, mình ra thêm một điều siêu bách cho nó đậm chất pokemon Nhìn mọi thứ đều lạ lẫm Máu mình biến thành hình ngôi sao luôn rồi kìa Rồi cỏ cây đồ nữa Nhìn phải nói là quá đã luôn các bạn ơi Ngắm nhìn cái điều resort đã rồi Thì bắt đầu chơi tiếp thôi Quên nữa Một sự kiện chấn động với mình đã xảy ra Đó là con Mega Rayquaza đã không thể chuyển thành dạng Mega nữa sau khi xem xong video và ngồi xem lại thì mình khẳng định là do mình đã học skill mới và quên skill darren gì gì đó của hay bay. Quá buồn các bạn ơi, nhưng vì mình xứng đáng. Ai biểu không đọc kỹ skill đã đổi rồi, ngu. Vậy ra đội hình Mega đã trừ một dẫn nó đi một vòng giới thiệu lại với anh em mưa nào mà không tạnh buồn chi mà buồn hoài mình vác cái cuốc diamond của mình đi xuống hang đào hiểm khoáng sản do đổi nhiều skill kỹ năng quá nên cái kho của mình gần như cạn kiệt luôn hey. Ê mà cái đốt trong Resurbat này nhìn xịn nha Mấy con Pokemon cũng không biết đào phụ chủ nữa Nuôi tốn cơm quá Mình đào 7749 các loại khoáng sản Hy vọng sẽ có thể cho con Deweza học được skill cũ Và tiến hóa Mega lần nữa Ngày 4 Mình bắt đầu thử đổi màu cho con Arceus Hóa ra là dùng play cũng đã được à uhm. Thanh niên mới vào nghề nên hơi lạ các bạn ạ à. Mình đang phân vân giữa ba hệ Lửa, băng và rồng cho nó Mà bộ kỹ năng hiện tại của nó toàn hệ rồng Nếu mình nghĩ cho nó mang hệ rồng đi Màu của hệ rồng cũng Ocelot nữa chứ đùa Cái vườn của mình cũng khá tươi tốt rồi nha Hả? Bảo vệ bò sữa à? Nhìn nó y chang bảo vệ của vườn luôn các bạn Lục mấy cái đường vật phẩm thì lo ra một cây cần câu nè Đi câu cá thôi Nhìn có vẻ hơi khác với câu cá bình thường Câu lên nguyên một em Pokemon luôn mà mình quên đem bóng ra khỏi ba lô nên rất ẻm luôn chà chà cây cần câu xịn rồi nha câu thêm lần 2, lần 3 thì không được con nào hết gì kỳ vậy chắc phải tới hồ cá câu quá ngày 6 mình dùng Waystone đến một ngôi làng gần biển và bắt đầu câu cá câu được hẳn cuốn sách hiệu sức 4 luôn nè câu được con nào là mình bắt hết vào bộ sưu tập có lần được hai chấm thang luôn con này là dạng tiến hóa của EV ở hệ nước nhìn chiến dữ ha vào bộ sưu tập của mình luôn hy vọng là sẽ câu được con của bà do chấm thang đến tối hôm đó thì một con còn tự dâng đến mình nữa nó có skill ru ngủ khá khó chịu nên mình đánh một cái lỡ tay skill nó luôn mình lại tiếp tục làm ngư dân để kiếm ăn qua ngày vừa hay câu được vật phẩm có ba dấu chấm than nó ra cho mình một cuốn sách gia tài ba uhm, cũng tạm đi nếu mà nó ra pokemon thì ra con gì ta cứ miệt mài câu và thu phục pokemon câu đến ngày thứ 8 thì một con Lystos xuất hiện thách đấu nó bằng Rayquaza tưởng nó chỉ được đòn ít đam nhất ai về đâu cũng một phát chết luôn không kịp ngáp nữa câu cá trên biển chán rồi mình phát hiện một cái công trình khá to ai đã mà đi cửa chính mình đục tường vào có mấy cái trang bị xàm xàm nè kệ cái hiệu ứng đẩy lùi hai cái quái gì vậy cái tầng bên dưới thì không còn gì cả đi chỗ khác thôi mình lại tiếp tục đến một ngôi làng sa mạc có dung nham nè cầu luôn ra nguyên ốc sinh lửa cho mình luôn đánh nó rồi thu phục luôn nè mà có vậy nhìn hơi tục nhờ tạo một cái hố dung nham có hử mục tiêu của mình là 10 mạnh omega shark không biết câu nào mới đủ nữa toàn ra pokemon chán thiệt chứ đánh điếc mà còn ice lên level 100 luôn và học được skill độc quyền là Judgment. Có năng đánh bất cứ hệ nào, xịn sò quá ta, mà cũng quay lại câu tiếp thôi, khổ quá mà. Đang câu mà có drama, đi nhiều chuyện cái đã, hiếm khi thấy hai con Pokemon choảng nhau lắm. Xong, con nâu về với đất mẹ rồi, đồ rắn độc ác, câu một hồi vẫn chưa thấy gì. nếu mình đi dạo quanh, loot Pokestop để xả chết Mình lo do câu chủ mình tạo ra, nên không câu được Omega Shark. Nếu mình câu một chỗ khác, kết quả vẫn y như vậy. Có lúc mình thắc mắc, Sao mình lại ngồi đây và bỏ ra 30 phút để cầm cái cần cao trong game Ôi hành sừng của tôi Cuộc đời Cuộc đời Ngày hôm sau thì mình di chuyển đến một chỗ dung nham nhiều hơn Câu cá không có khởi sắc Vì mình tìm thấy được một cao gem Bắt đầu có hy vọng rồi đó nha Có một hồi lâu mới được vài mảnh Bao giờ mới đủ đây Có một con ga chớp mega xuất hiện gần mình Lại gần tính lấy mi đá mega cho con ga chớp của mình Bị nó vả cho mỗi đứa một cái Sao mình yếu nhất vậy ta Mình nghĩ là mình mạnh lắm rồi chứ hôm sau đánh một con mega khác con này là yếu hơn rất nhiều một mình con ICS là làm được nó rồi lạ kỳ thiệt ghé ngang cái kim tự tháp mà mình thấy gần đó vừa khám phá xíu coi có gì hay ho bò kho không cũng có gì hết trơn thua đồ của chị gái làng mình cho nữa sau nhiều ngày chăm chỉ thì cuối cùng mình cũng câu được 10 mạnh omega sát và bắt đầu ghép chúng lại với nhau tưởng chân mình sẽ không bao giờ làm được gì đó chứ và mình đưa con rau đơn về dạng nguyên thủy nó ngầu hơn hẳn và có thêm hệ lửa giờ nó mạnh hơn nhiều rồi đúng là cơn ác mộng của mình dù sau này phải câu thêm alpha sát mà để sau đi câu nữa cho mình thoát quỷ địa điểm luôn mất ngày 15 mình trở về làng để làm nhiệm vụ ghé qua sớm bán đồ lâu quá không mua bán với mấy cha này mà mấy chả có mua bon luôn nè mình tạo rồi bán kinh doanh cũng được đó chứ cũng là một ý đi trả nhiệm vụ cho bà Erika tưởng được gì ngon ai mà ngờ đâu bỏ cho ba level bậy bậy rồi bạn cho cái khác đi cấu thiệt chứ làm vậy mà coi được xong rồi mình làm nhiệm vụ tìm tròn hô chỉ cần tới chỗ cũ là được thằng này nó ở làng nào mà kiếm quá trời ai à, về là một cô gái xinh đẹp đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo phân thưởng là một cái trứng rồng trời đất tưởng gì ngon lắm cái này mình cũng có mà lần sau chắc khỏi phần thưởng mới nhận quá tiếp đến là làm tiếp một nhiệm vụ hồng đó là bắt Pokemon mình dùng Ultra Ball đi vòng vòng nêm những con Pokemon level thấp tỷ lệ bắt trúng cực cao luôn nếu mình hoàn thành khá nhanh thì cha này không cho mình nhận còn giao thêm nhiệm vụ đánh 27 huấn luyện viên khác cả chớn thì chứ mình đến các câu lạc bộ của các làng để làm nhiệm vụ mà cái nhiệm vụ này nghe hơi quen quen về nhận thưởng không nói gì á và ai ngờ phần hưởng nhiệm vụ là vòng tay Gigamax mà xui là không đeo được vòng Mega với lại Gigamax chung được tiến hóa Gigamax có khả năng tăng máu cho Pokemon của mình mà con nào cũng được hết đây nhìn nó to ghê chưa nhiệm vụ này đáng làm nè xịn xịn rồi đây ngày 19 mình bắt đầu đi đánh cái chỗ spawn boss để săn vật phẩm đặc biệt là đã tiến hóa trời ơi con cá voi đã to tiến hóa Gigamax thành khổng lồ luôn rồi sau khi thu thập được vài loại đá tiến hóa những mảnh mình có được hiện giờ có bốn loại khác nhau để tiến hóa cho con EV của mình đầu tiên là một con hệ băng nhìn nó xịn sò phết nhờ tiếp đến là một con hệ lửa sau đó thì còn hai viên là stone và stone. hai viên này lại dùng không được hình như là không có hai hệ này trong hệ thống tiến hóa của EV buồn nhờ chắc phải tốn kha khá thời gian mới đủ các hệ của em nó được ngày hôm sau mình tải máy tìm thấy một công thức cooking Kinbot dùng để tạo thức ăn cho Pokemon mình không biết mấy cái công thức nên có trái đi gì là ném vào trái đó nhém tí hay nồi cháo heo luôn sau đó thì cũng cố gắng thử lại ra một món ăn khá kỳ lạ lúc cho ăn quên coi chỉ số nên không biết nó có tác dụng gì không mình làm thêm hai món nữa và cho tụi nó ăn tiếp mấy con pokemon chắc giận mình lắm mình tự biết tài nấu ăn của mình mà tới nữa ngày thứ 26 mình lại bắt đầu câu ảnh năm pho sát lại đau lần nữa cho coi ai ngờ đâu đang câu một con kêu rê nguyên thị bơi ngang mình đánh thắng nó là khỏe luôn khỏi cần câu mà dễ gì nó vả mình như cái tháo lên bờ luôn nhắm đánh không lại nên bỏ cuộc cho khỏe nó còn tạo mưa nữa đang câu trời nắng không muốn đâu kẹo nó chi không biết mà hơn là mình có con rau mà bắt nó chuyển sang trời nắng cho mình khỏe đe luôn lại câu được khá nhiều vật phẩm và Pokemon mảnh năm pha thì trung bình 10 phút được một mảnh nó lâu thì thôi luôn ngoài em pha sát thì mình còn câu được khá nhiều vật phẩm mạnh câu cá cũng thú vị phết một hồi câu xui quá mình còn dùng thuyền bơi vòng vòng cho đỡ chán nữa và số cùng thì cũng đủ ghép lại và đưa kêu rê về dạng nguyên thủy thôi màu của nó đỏ một tí và thêm một vài hoa văn đã ta cho nó làm mưa rồi để con Radon làm hết mưa đúng là các vị thần thời tiết ngày 29 mình dùng con Iceus để mở cổng Ultra vừa qua là gặp liền cái City luôn thần may mắn độ mình rồi để mấy con này bắn mình bay lên cho lẹ luôn đồ NCT vẫn xịn như mọi ngày giờ đưa 10 cái mình lút cũng chưa đã nữa cái kim cương biến hành hình để tim cứng ngang đuổi vào tim của đất các bạn luôn đấy và qua bên thuyền luôn ôi trời ơi tôi hoa mắt mẹ rồi nguyên quả master ball này bè con ơi Lượm vội chứ sao nữa Đã đã Đi theo một đoạn Mình lại hay một cái địa ngục Bên đây spawn công trình nhiều phết Ở bên đây lâu là ao tôi giàu luôn mấy bà già Mà rương trong địa ngục lại hiếm hơn Đồ cũng bình thường hơn nữa Đi dạo rồi lút lút ít thôi Tiếp tục đi dạo quanh Và đánh các con boss Nó cứ ru ngủ cái đàn Pokemon luôn đang đánh kêu đeo lại spawn ra gần mình lần thứ ba chạm gán của nó rồi mặc dù khá cay và mới có được quả master ball nhưng giá trị của nó chưa đủ để mình dùng master ball lần sau nhé về nhà thế nào Ngày thứ 35, mình bắt đầu trở thành doanh nhân thành đạt. Mình sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua lại cái làng này luôn. Kế hoạch hoàn hảo. Đầu tiên, mình thu tập thật nhiều apricot rồi nung chúng lên. Sau đó thì mình cho cái máy đập hoạt động, đập bẹp dí để đem đi tạo bon. Có bon rồi, mình lại bán người cho các shop, quả thông minh. Trong tay mình còn có bình túi và bột xương nữa. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, mình đã kiếm xương xương được 250k tiền Bicemon, quá giàu bà bầu. Và mình đi qua các làng khác tìm một phẩm để mua, mua những loại bon khó chế tạo nè, và cả những mình thuốc hồi máu Vipro. Ngày 42, trong lúc đi khám phá thì mình tìm thấy một Pokemon nã thần khác. Một huấn luyện viên tài ba làm sao bỏ lỡ được con mồi ngon vậy được, ném một quả ball dính luôn các bạn. Thêm một em và bộ sưu tập của Zenkei. Ngày hôm sau thì mình tìm thấy được đảo nắm. Ok quá nhờ. Mà mình thấy nắm mask cũng dễ tìm mà. Sao nhiều bạn nó khó ta? Xong rồi thì mình mới hiểu, cái đảo nhỏ xíu mà tìm đảo thì khó. Tìm đảo khó chứ không phải nắm khó các bạn ạ. À. Chán chưa? Trở về nhà rồi thì mình mới tạo mashup Ăn cái này sẽ giúp con Charizard tiến hóa dạng Gigamax, tạo luôn hai chén đi. Sau khi cho ăn thì sẽ có biểu tượng Gigamax ở tên, nhìn ngầu dữ. Và đây là hình dạng tiến hóa Giga, to mà xịn vải trưởng. Còn cái kẹo mình có được bữa giờ có khả năng nâng level Gigamax của các Pokemon, giống như kẹo kinh nghiệm á, nâng level cho tụi nó hết luôn. Ngày 46, mình sắp xếp và đem những Pokemon level hấp ra và đi đến boss Mega để luyện cấp. Gian Pokemon của mình chưa có hệ nước mạnh Nên mình định sẽ luyện tập cho con kêu ra trước Con này level 150 mà hệ điện Con Aerodon của mình có hệ đất Nó đánh gì lại mình Có con boss voltor nữa nè Ủa là mạnh chưa Ở dạng Giga con Iceus nhìn cũng ngầu phết Đánh một cái bay màu nữa cái máu của một con boss level 150 Đánh cho một hồi thì con kêu ra lên liền hai ba level Còn nhận được mảnh Omega Sát nữa Và mảnh Alpha Sát Lúc đầu sao không nói vậy đi Để mình đỡ đi câu Thiệt cái tình Con kêu rê xong thì đến con Saisian Mà công nhận con Zacian không mạnh chứ bộ Và điều bất ngờ là sau khi đến xong boss Mình nhận được một quả Master Ball Surprise chưa Hết hồn luôn á bây giờ mình có hai quả Master Ball rồi Sau đó thì mình dùng SP Share Một vật phẩm không làm mà vẫn có ăn Dùng cái này cài level khá là ok đó Level ok rồi Thì mình quay về làng Mua các kỹ năng ủng hộ cho tụi nó học Chà Con nào học được skill nào thì mình cho học skill đó Con này sao chị học skill nào hết vậy Ngày 50 Mình gửi con ICS lên đường tìm Jungle Mountain nơi con miêu sẽ xuất hiện địa hình này khá hiếm luôn á nếu mình cũng tốn khá khá công sức cho một hồi nó cũng spawn ra rồi mà level của nó chỉ mới 50 nếu mình dễ dàng bắt nó bằng một quả level ball bắt luôn con thứ hai cũng bằng một quả level ball luôn đã đã một cặp miêu chu một cặp miêu dễ thương sẵn tiện bắt thêm một vài pokemon hệ cây và bộ sưu tập luôn trở về nhà thì lại làm hồi đèn nữa sách mình câu được không ít nên ghép hiệu sức năm cho kêu bố luôn mấy tập chạy bằng cơm tới đây đã thì thôi tạo ra một cái clone machine đây là cỗ máy sắp mình gặp được Metro nhưng tỷ lệ thất bại thì mất luôn con Mew luôn và mình làm gì cũng chắc ăn nên ngay từ đầu mình đặt ba lóc kim cương vào luôn auto thành công dương nạp lần đầu mà sợ sẽ đánh chết nó nếu mình dùng bon chứ không công kích và có lẽ nó cũng không có kỹ năng tấn công nếu mà anh ấy làm nó hơi miên mình mình ném bon nó đây có là một trong số các pokemon mình yêu thích nên yeah tất nhiên rồi mình dùng master bon để bắt nó hoàn toàn xứng đáng y chen luôn không có skill tấn công nào hết toàn khỏi miên thôi Ngày 58, trở về từ vùng núi cao để tìm lại hình dáng Mega con Rayquaza, mình tìm rất nhiều mua to và transfer to nhưng không ông nào có cái skill đó hết, quá buồn luôn. Đứng trên núi muốn mòn chân, xong mình lại chờ. Chờ con Rayquaza Mega xuất hiện, vô tình một con Charizard X xuất hiện, nên mình thu phục nó luôn. Dạng này đẹp hơn dạng Y nhiều, mà không quan trọng, bởi vì giờ mình có hai dạng luôn rồi mà. Lần đầu thì ra một con level 150, đánh mình chết lên chết xuống Đến lần sau thì mình dùng Jaxian và còn Asius Gigantamax thì mình cũng thắng được nó. Nhưng là chẳng có viên đá nào cả, duyên Wishamon mới chơi, khổ quá. Vậy là vô vọng cho con Dewaza trở về dạng Mega sao? Ai biết chỉ mình với nhé. Ngày 61, mình tìm đến Biome Sunflower Blend để săn Mega Mew. Hết con này đến con Cashbon ra, nhưng vẫn chưa thấy Mew của mình đâu. Sắp tắt máy đi ngủ thì nó lại xuất hiện. Thôi thì giải quyết nó nhanh nhanh, còn đánh một giấc. Đây là một hình dạng của Mewtwo Y, nhìn đẹp hơn hẳn, còn khá là tri thức nữa. Nhưng mình tìm mãi vẫn không thấy Mewtwo X đâu. Ai biết thì comment nhé. Từ ngày 66, mình lại tiếp tục đánh nhau với các hào quán, nhưng lần này là đường đường chính chính, không chơi dân gian nữa, đánh từng người và hai quán lửa này mạnh phết, mình phải dùng Charizard Gigantamax để giành thắng lợi và mình cũng giành được huy chương hào quán lửa. Tiếp theo là một hào quán khác, nó đưa mình đến bắn chuyền, đánh quá đánh luôn, Hy vọng kỳ này mình sẽ có thể được hai ba huy chương nữa. Sau hành trình đánh hậu quán thì mình lại bỏ ra thật nhiều thời gian hơn để khám phá về các dạng Gigantamax. Mình tạo thêm vài chén submax và con đầu tiên chịu được sức mạnh của nó là con rùa biển nè nhìn chiến hơn trước đó rất nhiều có thêm cái súng sau lưng nữa tiếp theo là con pikachu đuôi của nó phát sáng hơn thì phải các dạng khác thì phóng to lên nè à. còn con bông bự này nữa nó để đồ ăn trên bụng nè còn nhiều dạng khác nữa mà có lẽ mình chưa khám phá hết ngày thứ 74 ở những ngày cuối cùng này thời gian trôi qua rất nhanh luôn mình lên đường tìm Pokemon mà mình yêu thích ban đầu mình tìm con Jabrom đợi từ sáng đến tối ở cái đường Taiga luôn mà sao á lại xuất hiện con Nerumate, một con Pokemon hệ tâm linh mà hay mình biết là khá mạnh. Lỡ rồi bắt nó luôn. Đây là lần đầu tiên thấy một con Pokemon Legendary spam ra với level 100 đó. Chắc nó đặc biệt hơn các con khác, đánh nó còn hấp máu, ném quả Ultra Ball dính luôn. Tưởng phải xài tới Master Ball chứ. Tìm qua bên Overworld không có, nếu mình qua Ultra, đi dạo quanh thì gặp con Resum là một cặp với con Jetrom, thôi bắt con này cũng được. Và một quả level ball đã tóm gọn nó. Bữa giờ level ball cánh tem hơi nhiều nha. Rồi mình lại chạy qua các làng gần vùng sa mạc để săn Mega Garchomp mà lại nha tỷ lệ Sebon Mega Gachop là 23% còn Dowdon là 6% vậy mà Sebon Dowdon trước còn phải xui không đáng lẽ mình đánh Dowdon không cần câu mà mình lúc đó chưa chắc đánh lại nó nó mạnh kinh lắm để một hồi con Gachop cũng xuất hiện chơi mod này rèn tính kiên nhẫn quá trời luôn lấy được đá Mega thì té thôi còn Gachop tiến hóa Mega xong nhìn chỉnh chặt hẳn luôn nhìn dạng nguyên bản nó cái trâu sao á nguyên dàn mega của mình nè nhìn xịn thiệt từ ngày 86 mình bắt đầu xây dựng một dàn thi đấu cỡ lớn phải lấy lại những công trình to bự trong map chứ các xe thi đấu này mình cũng học từ người ta rồi xe heo thôi nhưng mà nhìn cũng ok chứ nhờ Và xây xong thì cũng tới ngày 99 rồi Mình quằn quá mà Và còn ngày cuối cùng thì mình quyết định xả hơi sơi nước Không làm nữa Vậy là trên 300 ngày Pixelmon cũng đã kết thúc Nếu bạn thấy video này hay Đừng quên để lại cho mình một like một subscribe Để mình có tinh thần để tiếp video sau nha Và chào tạm biệt các bạn Hẹn gặp các bạn ở video sau Bye